bạn ơi hôm nay Sammy bị bệnh cho nên Sammy không quay video chung với mình được mình buồn quá bạn ơi à, à, à Sammy bị bệnh nói thấy thôi mà nói ai nói cần chứ sao không cần trời ơi trời thôi được rồi mặc dù là hôm nay không có sammy nhưng mà ít ra vẫn còn có kairon simmy với ca mui phụ mình quay video bạn ơi và như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết ngày hôm nay chúng ta sẽ làm video gì gì đúng không đúng vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xây nhà an toàn nhưng không phải là nhà an toàn bình thường mà là nhà an toàn phiên bản những con quái vật đang có mặt ở trong đây nè đầu tiên nha đó chính là à, Bobby nè Rồi Chu Chu Che nè Mummy Lolet nè Và à, Boxy hả con này là Boxy ta À đúng rồi Boxy đúng rồi, nè Và video này á mọi người sẽ phải xây một cái nhà an toàn Có thể sống được ở trong đó Và đặc biệt hơn nữa là ngôi nhà đó phải có hình thù của cái con quái vật Mà mọi người mới vừa bấm chọn ra hiểu không Bây giờ nè ai sẽ à. là người bấm nút để chọn quái vật trước đây Xin mời chị em Lady First ờ, Ok xin mời Simi Simi sẽ ra sẽ ra con gì đây Mummy Lolet Con số gì đây Wow trời ơi đỉnh quá vậy ra thiệt luôn nè ghê dữ trời ok ok rồi tới lượt ca mui á ca mui á ờ, bây giờ đến chị chị chị sẽ là ra chu chu chê. à trời ơi cùi bắp ra bắp si ờ, boxy cũng tính, cũng cũng đẹp tính mà. tính ra là em thích con boxy luôn á nhưng mà thôi kệ cho chị luôn ê thế nè mọi người tính ra con boxy nè dễ xây nhà lắm nha tại vì á là nó có hộp ở giữa cái hộp ở giữa thể xây làm ờ. cái nhà được á ôi <laughs> Đây ok là rồi rồi rồi rồi rồi rồi vậy giờ tới lượt mình nè mình hay bạn này để mình đi để mình đi ok mình bấm thử nè tiếp con này sẽ khó nha sao mà lại ra cái con này nữa trời ơi tôi chán cái con này lắm luôn rồi các bạn ơi thiệt luôn trời rồi cái còn con cuối cùng là con gì đây con bobby hả rồi đúng rồi con bobby à con husky yeah. nhầm à, con husky của của cây ron nha các bạn nha rồi ok yeah. vậy thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu xây nhà an toàn nha nhưng mà hôm nay á không phải là xây đơn giản vậy các bạn hiểu không hôm nay á mấy bạn sẽ phải xây một cái nhà an toàn mà đặc biệt hơn nữa là nhà an toàn này có thể di chuyển được chạy được bay được luôn ghê không ui ghê vậy ghê dữ hả ghê không ghê không mà làm được làm được chứ sao không Em đã cài đặt ở trong cái game này một cái rất là hay Đó chính là nếu mọi người xây càng đẹp á Thì nó có thể bay được hoặc có thể chạy được luôn Nghe ghê không Rồi được rồi Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào xây luôn nha các bạn nha Thì chúng ta sẽ có hai màn Thì màn đầu tiên mấy bạn sẽ phải xây dựng cái con nhân vật của các bạn trong vòng 3 phút Đó Thì 3 phút là các bạn sẽ phải xây ra được cái nhà an toàn hình cái con cái cái con quái vật của của mấy bạn hiểu không hiểu không okay. đúng rồi ba vòng rồi về còn vòng thứ hai á thì mọi người sẽ được 30 phút để để để mọi người xây ok không ok ok ok rồi ok chơi luôn được được bây giờ nè tôi sẽ vô đây nè tôi để cái tấm bảng à, con à, chu chu che tôi đây đi rồi ok chúng ta cùng nhau bắt đầu xây nha mọi người nha let's go rồi ok thì bây giờ mình sẽ là người xây chu chu che thì mình chỉ có 3 phút để xây thôi bạn ơi 3 phút bắt đầu nha tôi bật thời gian nè đó rồi ok 3 phút bắt đầu nha mọi người xây đi mọi người okay, ơi chơi đây ơi let's go rồi ok tôi là tôi sẽ xây con chu chu che này bằng len nha các bạn nha và tôi sẽ cố gắng là xây thật là đẹp để nó có thể di chuyển được nha các bạn ok đây đây, đây tôi sẽ à, xây lên như thế này à, đây là cái bánh xe của nó nè các bạn đây rồi cái bánh Ui, xe của nó có ba phút thôi thân rung quá ba phút thôi trời ơi trời ơi có ba phút không biết rằng là Kairon có xây được con ghi không đây mình cũng không không biết là Kai sẽ xây một cách nào nữa à, ờ, mình đang sợ không xây được cái hoàn chỉnh đây nè à mà quên nữa mình chưa phải là cái con uh, gọi là khó nhất bạn mới là cái con khó nhất đó ừ vậy hả à? không đối với mình con này dễ xây à bạn ơi trời yeah. Dạ. mình xây này rồi mà dạ. mình xây rồi mình biết hiểu không đó ok đây đây đặt ra cái này nè ok thôi mất thời gian quá bây giờ mình sẽ xây xong rồi mình sẽ bắt đầu vào video lại cho các bạn xem nha chứ không thôi bạn ngồi coi cảnh xây này buồn ngủ chết luôn á ok rồi bắt đầu chuẩn bị mình xin giới thiệu với bạn <laughs> Đây chính là con chu chu tre của mình xây trong vòng 3 phút mấy bạn ơi à, thì nói chung là tôi xây ờ, có 3 phút thôi nên tôi cũng không xây to được Tôi xây như thế này thôi các bạn ạ à. Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi Những con quái vật của mọi người khác Mọi người đã xây được như thế nào rồi nha Bây giờ mọi người tơi bơi qua mình đi Mình sẽ cho mọi người coi con chu chu tre của mình trước nè Qua đây mọi người qua đây Ok bạn ơi để coi Đây Ủa, đẹp đi. Xin giới thiệu mọi người Đây chính là chu chu tre Ờ nói chung á là tôi xây nhìn nó cũng không được to đẹp lắm nhưng mà ít ra nó cũng có nhà trong đây nè mọi người mọi người chui thử đi đây trong đây là cái ngôi nhà luôn nè đây là coi nè à, chúng ta ở trong đây là an toàn thấy không à, rất là an toàn luôn nha cực kỳ an toàn Ôi, luôn trời ba phút mà xây được vậy là đỉnh lắm mà bạn ơi đỉnh rồi đúng không rồi ok được rồi bây giờ á là phần này á nha là chưa phải là phần chấm điểm đâu mình phải xem coi là cái con của chúng ta xây á nó có di chuyển được hay không cái nhà an toàn chúng ta xây có di chuyển được hay không thì mới được tính nha ok rồi bây giờ tiếp theo là qua bên cây Kairon đi ok rồi đây bây giờ bọn mình sẽ thử qua bên cây Kairon để xem thử Kairon xây như thế nào nè à. đây đây xin giới thiệu tất cả đây chính là con uh, hất ghi mình xây trong vòng 3 phút ôi rồi ơi trời ơi này nó là vậy sao người thì bé mà dập người thì to đầu gì cái em cái đầu nó bé là bởi vì là còn có 15 giây à chưa không có kịp xây 15 giây em nghĩ rằng là Kairon xây cái cái cái cái mình của nó là hết uh, ờ, 2 phút 45 giây rồi à, còn cái đầu xây có 15 giây thôi chị ơi ừ. trời ơi là trời ê mà khoan từ có nhà an toàn không bên trong có có có nhà ở hay không có không chưa chưa kịp xây luôn chưa rồi vậy là cây ron không phải là xây nhà an toàn rồi cái này là xây cây cây ron là xây sai rồi nè không phải nhà an toàn trời ơi ok xây xây tượng nhưng mà tượng này nó lạ lắm rồi vậy bây giờ chúng ta chúng ta sẽ qua bên thử coi simi coi thế nào đây simi thế nào đây ờ. ủa mà sao nó có cái đầu không mày xem gì kỳ vậy ủa ủa ơi tôi vô coi coi ờ ít ra là simi còn có gì ta gì ta cái cái cái cái nhà ở bên trong này thấy không nhưng mà cái nhà mà không có giường ngủ là cũng chưa đạt đâu nha sim nha nha trời ơi ba phút mà ông làm nha giờ mấy phút vậy thì người ta ba phút nữa biết chạy được như vậy à, xây cho sim mấy cái uh, tua bịch tuột là được không không không không được xây thêm không được xây thêm đập đi không được xây thêm nha cái này là ăn gian rồi cảm ơn tưởng gì bà nói gì bà nói nói chung bà đã thì gì gái giả nữa trời ơi nói chung là cục cũng vậy á nói chung rồi. nhiều lắm nhẹ lắm rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với con Bobby à, con con con con của Camui gì Boxy à đúng rồi con Boxy của Camui nha ok để coi coi sao đây ủa à. ủa chị ơi sao chị xây cái kiểu gì mà em thấy nó không có cái đầu vậy chị ủa trời ơi ủa tao tao tao chị lộn đúng rồi thứ nào à ơi ca mui xây cũng đẹp đó nhìn cũng đẹp đó có tay chân nè có cái hộp ở giữa nè nhưng mà có điều là thiếu cái đầu rồi nhưng mà tính ra cũng đẹp cho khoan từ cái quan trọng là có nhà ở bên trong hay không có quan trọng là có nhà ở không ừ. ok cũng được cũng có giường ngủ nè cũng chuyên nghiệp đây ok được Vậy thì bây giờ nè bạn Chưa đâu nha Cái này chưa phải là phần chấm điểm đâu Ai xây đẹp á là chưa biết được hiểu không Bởi vì nếu như bạn xây càng đẹp á Thì ngôi nhà an toàn của bạn có thể di chuyển được luôn Đó di chuyển Tại sao lại nói nhà an toàn là Có nghĩa là nó có thể di chuyển để trốn quái vật được Cho nên được gọi là nhà an toàn nha bạn nha Ok Vậy bây giờ để mình xem coi uh, liệu rằng ngôi nhà của ai có thể di chuyển được nha Đầu tiên sẽ là ngôi nhà của mình nè Ok mọi người vô đây Tôi sẽ cho mọi người xem thử ngôi nhà của tôi có di chuyển được nha Vô đây vô đây vô đây Vô đâu, vô vô vô vô rồi vô đây vô đây mà di chuyển được là nhìn nó hay lắm luôn á tại vì mấy cái con của phong nó có mấy cái đường giống như tơ nhện đúng rồi ở đây nè mình có sử dụng một cái cổ máy đây mọi người tránh ra mọi người tránh ra tôi sẽ sử dụng thử coi liệu rằng cái con của tôi có di chuyển được nha ok bấm vô nó nè ok rồi mọi người ờ, sẵn sàng đúng không bây giờ tôi sẽ chở thử thử cho con cái cái con ờ, gì ta cái con ờ à, cái con ngôi nhà an toàn của tôi di chuyển thử nha mọi người ok được rồi bây giờ mình sẽ thử cho simi lái thử nó có đi được nha bạn ơi nó đi được nè bạn wow ủa sao mà tự nhiên nó đi được mà hai cái chân à không sáu cái chân của nó đằng sau này bị gãy mất tiêu rồi oh. Ờ, tiền luôn á cười á ồ nói chung á là cái con à, tàu chu chu tre này của mình á mặc dù á là xây không được đẹp nhưng mà ít ra nó cũng di chuyển được có nghĩa là mình thành công rồi nha bạn nha <laughs> nó chạy được luôn các bạn thấy không thấy không nè ghê chưa rồi ok được rồi được rồi rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với con Husky của Kairon để <laughs> coi con Husky Kairon có di chuyển được nha các bạn nha bắt đầu Đây, qua Husky ừ. Kairon nè mình cố tình á là mình xây to vậy là mình định á là mình sẽ gọi là người ta xây cái nhà an toàn bên trong đây nè sau đó là mình sẽ lắp cái gương không mình à. sẽ lắp cái à. gương lại rồi, rồi, làm luôn đi cai làm luôn đi cai chờ đợi gì nữa thôi thôi đây nè đây nè bây giờ nè cai thử uh, bấm <laughs> có di chuyển được không đây để mình ra rồi ok mọi người chuẩn bị tinh thần nè rồi ok, okay. vô này rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến thử con husky của cây liệu rằng nó có di chuyển được hay không nếu như nó không di chuyển được thì coi như cây thua nha các bạn nha rồi ok chuẩn bị bắt đầu đi nào cây Ủa? cố gắng lên nào cố ôi, gắng ôi, ôi, cử động kìa nó cử động kìa nó cử động kìa trời ơi nó đi được nè <laughs> ê mọi người sao mà mình nhìn giống như nó đang nó đang bước từng bước chân đó mọi người nó đang bước từng bước nè ủa gì kỳ nó tập bước chứ ác dèm à, à, à, mọi người nó đang chụp ơi nhưng mà ít ra là Kairon tuy xây không được đẹp nhưng mà nó vẫn di chuyển được vậy có nghĩa là cái con của Kairon cái ngôi nhà an toàn của Kairon vẫn được chấm điểm là thành công nha bạn nha đó vẫn di chuyển được nè không, không biết wow. sao không ơi không biết sao là, sao chị? là cái con hút đi hút đi là là cái tay tay chân nó vẫn còn nha của phong là bị mất mất tay chân nha còn của vẫn còn tay chân luôn nha xịn nha ờ xịn nha cái này của mình xịn á hàng xịn đó bạn ơi rồi rồi được rồi nói chung là con thật <laughs> yêu ca là di chuyển được thôi nhìn, nhìn nó lớn nhìn nó cà lớn chứ cái lớn lớn lớn lên cười thật sự luôn á được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với à, con à, mommy lăn lét của à, à, sammy à, làm nhầm simmy <laughs> à, à, nhớ sam quá anh nhớ sam lắm hả bạn nhớ sam xin lỗi tôi xin lỗi tôi nhớ sam quá ơi ok được rồi bây giờ tôi sẽ để cái cổ mấy chấm điểm lên trên cái nóc đi ok rồi bây giờ để xem coi nó có được hay không nha rồi ok rồi simi bây giờ simi hãy thử leo lên di chuyển thử đi đi đi xem ui được không tính ra là ai cũng di chuyển được hết các bạn ơi nhưng mà quan trọng là ai nhanh hơn hay là ừ. ai chậm hơn thôi ok được rồi thôi rồi bây giờ chúng ta chấm điểm nhanh luôn nè bây giờ chúng ta đến với con boxibo của camui để coi coi nó như thế nào nha bạn ok con này là mình là mình mong chờ con này nhất luôn á không ừ, mình mong chờ con này nhất ờ, luôn á mong chờ nè rồi mình sẽ để ở đây chờ gì mong chờ gì rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với boxibo của camui để coi nó có đi được không nha ok đi đi đi đi thử mui ơi chỉ đang có đây mọi người có thấy chị lắc lư không mọi người thấy chị lắc lư không à, ờ, sao em thấy đứng im mà chị ơi à. ủa sao đứng yên dạ. mà chị ơi ủa chị thấy nó lắc lư này mọi người không thấy hả à, ơi tới rồi trời dạ, ơi vậy là cái con của Camui không di chuyển được rồi bạn ơi trời dạ, <laughs> ơi Camui quá kém luôn trời ơi trời nhớ con mũi không được hay sao ấy em đi tôi không, biết nữa ở đâu tính ra con của cây ron nó còn to Ủa, hơn cái con của ca mui nữa rồi vậy là ờ. coi như là ca mui là không được cái mui hay xin lỗi mui nha ừ. <laughs> ok trời ơi nhìn cái gì trời ơi tưởng nó mui nào tưởng là mui thế nào hóa ra không được gì ok bạn ơi vậy là coi như màn một thì mình đã cùng với Kairon và Simmy bọn mình đã giành được điểm nha bởi vì là bọn mình đều di chuyển được hết riêng ca mui là không được nha các bạn nha ok đó nói chung bọn mình đã xây được trong vòng 3 phút và bọn mình xây được như thế này là cũng được tính điểm rồi đó ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác phẩm 30 phút để coi 30 phút mọi người sẽ xây được cái gì đây let's Go Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn thi xây nhà 30 phút nha bạn nha Thì lần này sẽ đổi lại mình sẽ xây con Boxy Bu Còn Camui á, Camui sẽ xây uh, con gì ta uh, Mommy Longleg Còn Simmy sẽ xây Simmy sẽ xây Huggy Còn Kairon sẽ xây uh, Chu Chu Che nha mọi người nha Ok mọi người sẵn sàng chưa rồi thôi bạn ơi, let's go. Rồi, rồi thôi let's go. Trời ơi, tưởng gì chứ xây cái con Boxy Boo á là là nghề của mình các bạn ơi, tại mình hơi bị thích cái con đó luôn, như là con nó cũng dễ xây nữa. Bây giờ là mình ba chục phút mình sẽ xây một cái con thật là to, thật là đẹp cho các bạn coi nha. Ok. Và để không làm mất thời gian của các bạn á thì mình sẽ đếm 3 2 1 là mình sẽ xây xong luôn nè các bạn. Bạn tin không? Chuẩn bị coi này nha. 3 hai một coi coi coi Ok bạn ơi Thấy không? Tôi mới giấm bên la xì bùa một hai ba cái là xong luôn nè bạn Đây Xin giới thiệu với bạn đây chính là con boxy bow của mình mới vừa xây ra nè Đẹp chưa, bự chưa Trời ơi, quá là ngầu luôn bạn ơi Rồi, bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người nha Đây chính là tác phẩm của tôi sau 30 phút tôi xây nè Đẹp chưa, ngầu chưa <laughs> sao sao cái này xứng đáng đẹp nha yeah. cái này đẹp nha cái này á bây giờ nè chưa tính cái việc là nó có di chuyển được hay không nhưng mà đối mọi người cái nhà an toàn này cái tôi mọi người nghĩ là được nhiêu điểm nè ừ, ừ, mười điểm hơn ba mươi là cái chắc rồi mười điểm đúng không cay cay chấm mấy điểm cay ờ cái này là mình cho bạn 100 điểm luôn trời, trời ơi còn Simmy thì sao ngay vậy Simmy thì sao tôi tôi cho thôi nói chung là chín trên mười đẹp cái gì chín trên mười hả trời sim ganh tị đúng không sim ganh tị với với cái cái cái công trình này của tôi xây đúng không đây mọi cho mọi người coi này đây chín trên mười phải mười trên mười với sao chín trên mười trời sim ganh tị đúng không rồi đây xin giới thiệu mọi người bên trong đây là có nhà nè có giường để để cho cả công ty mình ngủ luôn chứ không phải là chỉ hero team không đâu phải không ờ, quá trời giường nè đó cũng là một cái ngôi nhà an toàn người thấy không đó rất là an toàn luôn sao tự nhiên nó lủng một lỗ vậy không gì vậy không em cái đập lủng một lỗ đây em đập lủng một lỗ đây thì để cái gì phong tí nó có di chuyển thì nhìn nha thôi không cần không cần đây bây giờ chúng ta sẽ đến với Kairon nha các bạn nha bình thường Kairon xây xấu á mấy bạn ơi tôi không biết rằng là ba chục phút ron sẽ xây được cái gì đây không, không, mình xây con ờ, gì ờ, chu chu chu che che gì đó à cái là cái xây con tàu đúng không ok rồi để qua con cái xây sao đây không biết sao không wow ghê chưa trời ơi ngầu dưới trời đẹp dưới trời được được được ê nhưng mà chưa có đẹp lắm nhưng mà đây là cái gì ta sự cố gắng nhất của mình luôn rồi đó Trời ơi, hay quá Phong ơi, từ từ bình tĩnh Phong ơi chị Cái này chị chắc chắn này, ở đây là chúng ta đang thiếu Sammy đúng không? Chắc chắn là Sam vào xây cho cai à chị, không tin đây là tác phẩm của cai nha Không Trời ơi, chị thiệt Em nói thiệt chị luôn á, cai don xây như vậy mà chị còn không tin là là cai don xây thiệt chị giọng quá ờ, Xối xả em vậy, cũng gọi là Tại vì em là cái ác quỷ với chị, em là cái ác quỷ, em trời ơi người ta xây đẹp mà cũng không cho ta xây đẹp nữa là sao người ta cố gắng vậy mà cũng không cho nữa ca mui thiệt ích kỷ ok rồi nói chung á là cây đon xây rất là đẹp bạn ơi nhưng mà mấy cái cái cái cái cái chân của con này nó hơi bé xíu không biết nó di chuyển nổi không nhưng mà chắc là được ok rồi bây giờ chúng ta đến với à, con à, hất kỳ của Simmy cái Simmy xây sao nha à... <laughs> xong rồi mọi người xây đẹp như này luôn đi cái gì đi trời hay ờ. gì vậy sao quá xây con chó hả Tên chó hả? Nó giống như con chó, con chó mặt xệ á Nó vừa giống con chó mặt xệ mà nó vừa giống con Pokemon Ủa trời ơi Trời ơi ở trong đây hình như là có giường ngủ nè có bàn chế tạo có rương cái kiểu ừ cũng hợp lý cũng là một ngôi nhà ok được rồi rồi bây giờ mình ra ngoài nè mình ra ngoài ra ngoài ra ngoài ra ngoài ok rồi bây giờ tới lượt mommy mi của camui để xem coi như thế nào nha nó xem lại không vào luôn mình ủa mui mui xây con heo hả mui heo đâu mami lông lát mà ủa mami lông lát em nhớ là nhiều chân lắm mà với lại chân của nó dài lắm mà sao con này của chị nó có bốn cái chân vậy ủa sao chị trong mùa chị thấy con có bốn cái chân mà nhưng mà chân người ta dài lắm mà sao chị nhìn xây giống con heo quá chị Mười ơi chị xây vậy đó mà chị lúc nào cũng xối xả em chị cũng chửi em đúng rồi trời ơi, con nói chuyện nè chị em chị không hề xối xả em trời ơi đúng thiệt là đúng thiệt là con người không tin vào sự thành công của người khác được rồi vậy bây giờ mình thử cho con này chạy thử mình không tin được là mui đã dùng 30 phút để xây con này luôn á ừ tôi không tin luôn á ok <laughs> tôi cho nó chạy thử rồi ok mui ngồi lên coi nó chạy được không nè nãy là mui ờ, chạy không được rồi nè chung là vẫn chạy được ok vẫn chạy được nha rồi bây giờ tới lượt à, con à, của cây ron đi ok cá mui chạy được nha còn cây ron con tôi đây con đứa nhỏ xíu vậy không cho đi không tôi muốn thử ừ, con cây ron nè đó con của tôi là con to nhất nè một tí nữa thế nào nó cũng nó cũng chạy rất là nhanh nè ok rồi tôi sẽ lắp vô càng to càng nhanh hả không biết ok rồi cây lấy thử đi cây để mình bạn ơi rồi ba hai một không sai trời ơi ủa ủa sao có mỗi hàm răng vậy <laughs> ủa sao có mỗi hàm răng nó chạy vậy ca gì vậy ủa sao kỳ vậy nó súng răng luôn rồi nè nó súng răng luôn rồi nè mỏ chạy thôi chứ mày hàm răng hàm răng nó còn nó mình chơi bên dưới á kìa mọi người ơi tính ra con này của kai á là nó chỉ có đúng bốn cái răng thôi mà nó rụng hết hai cái nó rớt cái nú ra ngoài luôn rồi ăn thôi hả ừ. Ủa, mẹ không ngờ luôn á không ngờ tôi không ngờ luôn á trời ủa cay ơi sao bạn say sao mà cái con tàu nó không chạy mà có mỗi cái hàm răng của nó chạy ừ, mình cũng không biết nữa cái trường hợp này mình chưa nghĩ tới luôn á oh ok nói chung mấy bạn là cay say say đẹp thiệt á nhưng mà nó không chạy được thì không biết có được bao nhiêu điểm hay không đây mấy bạn nhớ chấm điểm nha ok được rồi không là miệng miệng nó chạy được miệng nó chạy được ok được rồi bây giờ chúng ta đến lượt Simi đi nha rồi Simi thấy con này dễ ừ. thương quá nè để tôi thử xem thôi nha đây này tôi có cái này hay lắm nè sim biết cái này là gì không cái nào ừ. chứ gì nữa đúng rồi cái này á nó sẽ giúp cho cái con này của sim chạy nhanh hơn rất là nhiều luôn á ủa gì cái mèo luôn hả ừ ừ đây đây tôi tôi bỏ than vô nè đây tôi bỏ than vô mấy bạn chuẩn bị coi cái con của sim nó phóng nhanh lắm nè nha coi nè nha đây tôi ra nhiều xíu đó rồi ok để cái à, xe lên trên rồi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau si coi simi à, cưỡi à, con chó phiên bản đi <laughs> nào ok ui nè nhìn nè thấy không nó chạy nhanh hơn nè thấy không đó ôi cái ôi ôi cái này là cái tác phẩm mà nãy giờ chạy nhanh nhất luôn á ôi nhìn nhìn ngầu giờ nhìn nhìn dễ thương quá giờ nhìn giống như giống như là sim simi đang đang đang cưỡi đang cưỡi con husky chạy vậy đó ôi Ôi cái hơi bị cute à. luôn á Trời ơi Ông bạn thì nói chung á là Simmy là đã thành công khi mà tạo được một cái con à, yeah. uh, xe có thể chạy được rất là nhanh và cực kỳ dễ thương luôn nha các bạn nha Mình nói thiệt từ nãy giờ mà thấy con này hơi bị dễ thương luôn á Ok đây tôi mới vừa chỉnh sửa cái ngôi nhà an toàn phiên bản Huggy phiên bản con cuốn của Simmy lại nè các bạn Đây mọi người xem nha Đây bây giờ nè tôi sẽ ngồi vô đây Tôi bấm cái này nè Đó rồi mọi người uh, leo lên ngồi mọi người Có, có, có, có chỗ mọi người ngồi đó Mọi người làm hết được hả? Đó á ghê không ngồi làm khách được luôn á chạy được luôn à ghê không hơi bị xịn luôn mà mọi người à mọi người tưởng rằng á là cái cái cái con này nó chỉ có thể gọi là chạy được thôi đúng không thật ra simi say đẹp đến nỗi mà nó có thể bay được luôn đó tin không rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bật chế độ bay lên của chiếc xe này nha mọi người nha đây mọi người coi bay lên nè đó tiền luôn Trời ơi Oh my god Tính ra là cái xe này của Sim hơi bị hay luôn á Được rồi giờ tôi nhảy xuống nè Ui tôi nhảy xuống xong tôi có cái dù nè mọi người Ủa tôi có cái dù đó không ơi Hên quá Ok Ê, mọi người mọi người nhìn kìa cái chiếc xe đang bay trên trời rồi xong mọi người leo xuống hết xong nó đang chuẩn bị nó đang rơi xuống là mọi người đó ê cái này là lâu rồi nói ờ, chung á là cái xe này của Simmy á thì rất là hay rất là đỉnh luôn nó vừa có thể bay được mà vừa chạy rất là nhanh nữa mặc dù á là xây không được đẹp cho lắm không được đẹp xuất sắc nha các bạn nha nhưng mà nó làm được hết tất cả mọi thứ từ nãy giờ luôn nè bay được nè chạy được luôn wow Simmy cưỡi đi xem Ok, let's go Em gọi là tận hưởng à, tác phẩm của mình đi xem đó <laughs> Trời ơi chạy hơi bị nhanh luôn các bạn ơi nhìn đúng đã luôn á trời nhìn cái cute á không nhìn okay. cute luôn bạn tính ơi. ra là simi là chạy được nguyên cái xe nè sao cai nãy chạy được có mỗi hàm răng cai ừ. <laughs> trời ơi bị đừng dắt về kỷ niệm đau lòng của mình nữa cay ra Trời ơi, cay đúng là xui xẻo luôn á bạn simi Simmy nhảy xuống dưới <laughs> Nói chung quá là từ nãy đến giờ bạn Thì tôi thấy có một mình simi là chạy được nè Mà chạy nguyên cái xe luôn Còn cai Kairon á thì à, à, chạy à, có mỗi cái hàm răng thôi Còn con của tôi con với tôi to gấp đôi cây ron thì tôi không biết là nó có chạy được nguyên nguyên một cái cái con to hay thế như thế này không bạn mình đang rất là lo Quả đây mình thử nha rồi bây giờ cây ron bắt đầu chạy đi nào cây ơi để coi coi nguyên yeah. cái con này ủa ôi da ủa có gì đó sai sai vậy ủa sao có mỗi cái đầu văng đây gì vậy ủa cái gì vậy sao Trời ơi Tôi xây to xong có mỗi cái đầu nó văng ra Còn cái thân nó ở lại bạn ơi Ủa rồi cái đầu rồi Cái đầu rồi Trời ơi Trời ơi trời ơi cái đầu luôn bạn ơi cái đầu cái con này của tôi trời ê bạn hình như nó bay được sao bạn bạn bay thử các bạn đâu để mình thử ấn ấn ấn ấn coi ủa bay được bay được không bạn thấy nó này bay không không tôi đâu thấy nó bay đâu ơi con này bay không được các bạn ơi mà nó nó cũng bị rơi nguyên cái đầu ra chứ nó không chạy được nguyên con các bạn ơi trời ơi thiệt tiếc quá tiếc quá ơi tiếc quá bạn ơi được có mỗi cái đầu nó chạy được à trời ơi gì không giống như sim mà sim là nguyên một cái xe chạy luôn tại vì sim xe nó cũng nhỏ các bạn ơi nè trước rồi mà nó còn bay được nữa chứ nhỏ mà thông minh ha mà nó còn bay được nữa chứ hơi bị xịn lên nó còn bay được nữa nè ơi ờ, thiệt xui quá à trời là trời tính ra tôi cố gắng lắm luôn á bạn vậy mà thôi ít ra nha tôi còn bay nguyên cái đầu chứ không giống cay bay có mỗi cái hàm răng ừ hữu hợp lý Ê, vậy hồi nãy á bọn mình gọi là gì ta cứ chê sim là sim xây tàu lao sim xây nhỏ nhưng mà ai ngờ là cái của sim là hay nhất luôn á ơi thôi nói chung sim mà chẳng qua bạn xây nhỏ bay được hết thôi chứ mình mà xây nhỏ các bạn mình cũng bay được hết nè không có <laughs> nhưng mà của mình được cái đầu nó bay trời cái đầu còn lăn lóc lóc như sò dừa nữa bạn ơi thôi được rồi ok thì nói chung á thì bọn mình cũng đã xây xong được những cái ngôi nhà an toàn phiên bản những con quái vật rồi thì mấy bạn thấy như thế nào nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha thì cái ngôi nhà ấy bọn mình có thể ở được và nó an toàn ở chỗ là bọn mình có thể sử dụng những ngôi nhà này để chạy trốn quái vật được giống như sim nè bạn đây cái cái ngôi nhà này của sim á là bên trong nó có thể có giường ngủ nè mà còn có thêm cả gọi là gì ta à, bàn chế tạo nè lò nướng và rất là nhiều thứ luôn và chưa kể vậy á khi mà bị quái vật đuổi á bọn mình có thể leo lên nó để bọn mình gọi là chạy trốn quái vật nữa cũng hơi bị xịn nói chung là cũng ok thôi được rồi hay coi như mình xui các bạn ơi coi như lần này à, cái gì mà xối trời đẹp tức là xối thắng rồi à không nha không nha chưa này nha phải để mấy bạn fan chấm điểm phải để cho mấy bạn fan chấm điểm chứ tại sao có chuyện mà mọi người thắng được ok và mấy bạn nghĩ xem coi ai sẽ là người giành chiến thắng trong cái trận đấu này thì bạn hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới cho mình biết nha nếu như bạn nghĩ là phong thắng thì bạn hãy cơm mình là phong thắng còn nếu bạn nghĩ là ca mui thắng bạn cơm mình là ca mui thắng Kairon thắng hoặc là Simi thắng nha Ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Tạm biệt are the king. Hello team, hello team.